Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Thì bây giờ Toàn bắt đầu từ cái vị trí mà xe đang làm rồi cả nhà, xe đang sang lắp mặt bằng à, ủi này. Thì bây giờ Toàn sẽ chạy lên à, những lô đất của Toàn đang à, sale nha cả nhà. Đó, thì bây giờ cả nhà hãy theo chân mình. Cái đây là mình đang đi trong tuyến đường số 4 nha. Đó. Bây giờ mình sẽ chạy lên trên những cái lô đất đó. Thì cả nhà hãy theo chân mình nha cả nhà. Thì hiện tại thì tuyến đường số 4 này đang được làm từ đoạn là Delta V41 đi vào khá là nhiều đoạn như cả nhà chia ra nhiều đoạn lắm thì đoạn trong này là ấp Đồng Sơ đã được uh, làm rồi thì sắp tới đây thì uh, giá đất ở đây nó sẽ tăng lên uh, khoảng một giá hai giá nữa nha cả nhà và lúc này uh, những nhà đầu tư trước á, thì chắc chắn là sẽ có lời rồi đó, chắc chắn sẽ có lời và sẽ có những cái uh, lợi nhuận mà nhà đầu tư đó đã mua trước đó hiện tại thì à, ở đây cũng có khá là nhiều nhà đầu tư đã mua từ lâu rồi nha cả nhà mua từ từ từ, từ rất lâu rồi và bây giờ chỉ việc là bán chốt lời thôi thì à, vừa qua là dịch covid hay uh, à, 2021 á bắt đầu từ tháng 4 cho đến bây giờ thì cái lượng giao dịch có nhưng mà rất là ít thì hứa hẹn là sau khi dịch á thì sẽ trở thành là một trong những cái vị trí mà chiến lược thu hút rất là nhiều nhà đầu tư ở Sài Gòn cũng như là Bình Dương vào đây ờ, để mà tìm mua những cái nhà à, có một số nhà đầu tư thì chưa có hình dung được cái vị trí đất ở đây cũng như chưa có hình dung được quy mô thì có thể theo dõi kênh của Toàn đó là kênh tiktok và kênh youtube nha cả nhà Toàn sẽ quay đi rất là nhiều ở vị trí ờ, ở những vị trí chỗ này à, thì ờ, đây là anh kỹ sư anh kỹ sư anh đang đi tọa độ anh đánh cây rồi này kìa cả nhà thì lúc này ở dưới kia mình cũng gặp ảnh rồi thì mình có hỏi ảnh thì uh, dự kiến à, khi nào ở tuyến đường này sẽ thông thì anh nói là qua năm thì uh, chắc tầm khoảng là tháng 8 tầm khoảng tháng 8 tháng 9 của năm sau đó thì sẽ thông tuyến thì thông tin của anh anh đưa ra thì cũng uh, mình cũng tin tưởng là như vậy còn theo dự kiến mà Ờ, của BKMX Đồng Phú cộng với uh, của bên chính quyền ờ, địa phương của huyện Đồng Phú á, thì là tháng 4 năm 2022 thì tháng 4 mà trên lò tháng tháng 8 là cũng đúng cái nhà tại vì dịch bệnh như thế này thì tiến độ thi công đương nhiên nó cũng phải ảnh hưởng rồi hồi bây giờ chúng ta đã đi tới à, chính lô đất của mình rồi nha cả nhà Chính lô đất của mình ở này mình chỗ vị trí cái cây cao su ra đây đây là một mảng cây cao su đó đây thì mấy anh đây đang à, đang hái đang hái cao su đây chín lô mà ngang à, mỗi lô là ngang năm sau 50 con trăm mét thổ cư là ở đây chưa con cao cao su quá anh giờ mình đi lấy mũ cao su hả à đó đất là là là anh bán cho người ta người ta phân lô rồi đúng không chưa hả à cặp người ta đang phân rồi cái này của mình làm mấy sao ra năm mươi mét đúng rồi à, từ từ chiều ngang đó là bao nhiêu anh à, không biết hả đây là chỗ đất của anh tính từ đây sau kia là 50 mét đây là của của người ta cọc rồi còn lại là của mình anh này là chỗ đất của nhà cái nhà còn ở đây thì ờ, đang ờ, đang ra rồi đang thú cư đã dìa và bây giờ đã áp vào thì bây giờ chỉ ờ, còn chờ ra tích lục chờ ra tích lục nữa cộng với việc là ừ, ra số con thì ở đây thông tin như thế này cả nhà tính từ cái mép ừ, tính từ cái mép này nha tính từ mép cây cao su này này đây cả nhà như cả nhà thấy này đó, tính từ mép đây từ vị trí cái, cái, đây này cả nhà cái nhà thấy không ạ từ vị trí này nha từ vị trí này đi thẳng ra đây cái chỗ mà lúc nãy mình đứng á nói chung là đi hết cao su á là đất của mình thì ở đây có tổng cộng là 9 lô mỗi lô là ngang là 5 mỗi lô ngang là 5 nha và sau 50 có 100 mét thổ cư và ở đây là uh, chú đó lại giá xí nha cả nhà chú đó là giá xí thì à, đây là một trong những cái vị trí mà ấp Độc Sơ và chúng ta nhìn xa xa chỗ kia là chúng ta thấy cái ờ, đội xe mà đang làm tuyến số 4 á tức là đang thi công tuyến số 4 thì ngày mai dự kiến không ngày mai chưa đâu chắc tầm khoảng 3 à, ngày nữa hoặc là 5 ngày nữa thì sẽ khởi công tới đây sẽ không khởi công tới vị trí này nha cả nhà Đó. rồi cả nhà hãy nhìn lại cái lô đất của mình À, nhà đầu tư nào mà muốn ờ, muốn ôm muốn ôm xí á, thì cứ liên hệ mình đảm bảo chắc chắn có lời được cả nhà chắc chắn có lời thì hiện tại là giá đang đưa ra là giá chưa bao gồm gọi là thớ này kia chưa bao gồm uh, tiền lời này này kia nhưng mà bây giờ mình mua tại thời điểm này gọi là chưa phải là thời điểm gọi là uh, sớm nhất nhưng thời điểm này cũng là một trong những thời điểm phù hợp nhất để chúng ta ôm những vị trí như thế này nếu chúng ta có tiền ở đây mình tính lên thì à, cũng khá là nhiều tiền cũng khá là nhiều khoảng chắc cũng còn tầm vài chục tí đúng không cả nhà vài chục tí đối với cái căn này đối với vị trí đất này thông tin thì cái nhà có thể liên hệ mình vào tiktok nha à, trên trang thông tin đó mình có các đường link đó cả nhà cứ à, cứ cứ vào đó kết ờ, nối với Zalo của mình và kênh YouTube kết nối qua Zalo và kênh YouTube nha ở đây thì ờ, chủ cũ đang đi lấy ờ, mũ cao su chung tranh thủ lấy mũ à, đây là vị trí đất nha cả nhà cứ xem xem đất của mình mình đi vào một vòng nha đi sâu ở kia tính từ vị trí này chiều sau là tính từ vị trí đất này tới mép đường tuyến số 4 đi sâu vào bên trong kia là 50 m đó, là 50 m cái nhà thái đó. đây rất là mát nha cả nhà ở đây thì à, ngày xưa thì dân cư làm cao su nhưng bây giờ ở à, khu công nghiệp Bicamac quy hoạch làm các tuyến đường thì sẽ à, vào đây đó, đó được làm hello anh em có, quen không ta quen hả thôi cả nhà cứ xem à, cái video cân của mình đi ha mình uh, xin kết thúc tại đây à, và thông tin liên hệ là cứ liên hệ với tí, à, uh, tiktok của mình cộng với youtube nha xin chào hẹn gặp lại cả nhà vào những uh, video sau ạ